sao lại không nói ra hỡi chàng Đã thích em rồi anh hãy nói qua ai đi Lòng này đã ngóng trông từ lâu Oma Oma Appa Appa Oni Oni Oppa Oppa 안녕 Con không phải là con người Hả? Cô nói con là động vật Trời đất ơi Con tôi đẻ ra kêu con tôi động vật Dạ Cô nói con con gì nói cho nghe Cô nói con là con quá đáng mà con cá con cá gì dạ con cá biệt nhất con... đó What I say, you say One, two, three, I say it Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop Trời buồn trời đổ cơn mưa Ta buồn ta ngủ từ trưa đến chiều Ngủ xong dậy ăn cơm chiều Ăn xong lại ngủ từ chiều đến mai chập ca học nhà chú ngay Hỏi cháu chập ca học nhà chú cháu Một khi đã câu thì cực kỳ mong đừng động vào cháu nhớ chưa Em mong là cứ sang thì khách từ bên nát bên nát sang thì Sang tích sang tích sai hàng thì chúng là tờ mà ra Em mong là khi tao càng từng em mong em xem có gì nào có gì nào hôm nay anh đi đâu tại sao anh không đón em tại sao anh cứ mãi luôn cho em leo cây này chàng trai ơi, vai anh đeo cặp Gucci Mà chân anh đi giày đôn chề Lưng thì anh dắt theo ba caro với áo bò happy get away I keep saying no This can't be the way it was supposed to Em mengaku cantik Ku benar-benar cantik Cantik-cantik sayang Kita cuma temenan Emang lagi tampan Ku memang lagi tampan Em mengaku cantik Ku benar-benar cantik Cantik-cantik sayang Kita cuma temenan Emang lagi tampan 所以，我是隔壁的泰山，抓住爱情的藤蔓，听我说。啊哦哦哦，你是美丽的珍妮，牵着我的手去浪迹天涯。